tiếng a ơi nao lòng trong đêm vắng tiếng cuộc lẻ đan khắc khoải gọi hè sang tiếng gà bán mai bình minh thức giấc mái treo cua nhẹ chờ nỗi nhớ sang sông có tiếng sáo diều trên con đê ngập nặng em nghiêng vành nón chờ đợi chuyến đó sang tiếng trong hồi lang mênh mang đêm trăng tỏ em đợi em chờ anh ngỏ lời thương tiếng quê cứ níu mãi lòng ơi cho ta ngược dòng năm tháng người ơi cho ta về ngọt ngào lời ru từ thuở còn trong nôi tiếng gọi ba gọi mẹ mái tranh ra sao sạc gió chuyển mùa